Hello hello hello, xin chào tất em, chào mừng tất em đã quay trở lại với kênh túc của mình anh em nhé. Và trong video này mình tiếp tục chơi trải nghiệm trên uh, uh, token bài đổi thưởng uy tín nhất hiện nay, nhiều lượt tải xuống nhất hiện nay và cũng nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi nhất hiện nay anh em ạ. Đó và mình sẽ chơi trên trò quay nổ hũ anh em nhé. Và anh em quan sát này, đây là trò thần tài đến. Đó kiểu như là chúng ta chơi trò này thì gần như là tiền nó sẽ tự chạy vào túi, tự uh, chạy vào chạy uh, tự chạy tự chảy, tự chảy, tự chảy vào túi chúng ta anh em nhé. Hiện tại đang có bốn người chơi em quan sát góc bên trái này ở đây sẽ là ở đây thì là lịch sử chơi xem xem giao diện màn hình như thế nào ở đây thì là lịch sử chơi của chúng ta nhé rồi cũng như là đây là hướng dẫn chơi em ạ trúng thưởng quy tắc trúng thưởng này tỷ lệ thưởng này cũng như là trúng thưởng không trúng này ok kéo xuống tiếp thì sẽ có các hướng dẫn chi tiết nhá tỷ lệ thưởng thì sao liên tiếp 5 cốt liên tiếp 5 à, cột này cũng như là liên tiếp 4 cột rồi ba cột này em thể qua sau này nhá Ok, bây giờ cách chơi thì nhấn vào tăng tốc, nhấn vào treo máy này Treo máy để nó tự động chơi em ạ Auto tự động chơi luôn Đấy, cực kỳ nhàn đúng không? Đó, trong lúc uh, chờ như thế chúng ta có thể chơi những trò mini game ở góc bên phải này Ok không em? Rồi, bây giờ thì mình sẽ tăng số tiền là chơi lên này Tăng số tiền chơi lên lên tầm, uh, tầm 50.000 đi em ạ Chơi cho nó đã, kiếm cho nó nhiều đúng không? Ok, treo máy này Và trong lúc chờ chơi trò này đúng không? Chúng ta chơi thêm một trò khác nữa Như trò này chẳng hạn này Ok, vừa xong là về trắng luôn thì mình sẽ đánh là bên ờ, đen đây làm đi anh em ạ ok rồi đấy khi mình chơi ờ, trò những trò nổ hũ như này chúng ta thể chơi tiếp thêm những trò như này một lúc chúng ta chơi được hai trò luôn chơi vừa giải trí ờ, chơi vừa có thể kiếm tiền đúng không đấy, chơi game giải trí đấy chơi game kiếm tiền anh em ạ rồi ăn luôn cho anh em này 475 nghìn chú thêm phí 5% 5% nhân 500 nghìn là 25 nghìn đấy là mình uh, uh, ăn cho anh em là 475 nghìn anh em nha ok rồi ván này thì mình uh, à, cờ vẫn đang là 411 à 411 thì mình tin nó sẽ là bên trắng tiêm nha vừa bắn vừa xong mình thắng được thì mình tiếp tục đánh làm đi tiếp ok chưa anh em anh em cứ chơi chiến lược chiến thuật đó cho mình nhá tức là nếu mà chúng ta thắng thì chúng ta cứ đánh cứ đánh 1 phần 10 số vốn của chúng ta anh em phải biết phân bổ vốn quản lý vốn nữa dù như anh em có 10 triệu thì em sẽ đánh mỗi ván 1 triệu hoặc 500 nghìn giá anh em mình dù ạ đó như hiện tại mình đang có số vốn là 49m gần 50m ở đây em ạ mình làm cực kỳ nhiều tiền vào game này và mình chơi gần những ngày nào mình cũng chơi luôn lên chính vì thế mình cực kỳ hiểu luôn mình chơi cũng rất nhiều các cái bài khác nữa nhá đó và lý do tại sao mình lại chọn cái bài này đấy đường link tải game mình để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần lưu nhá anh em tải game còn link đó thì sẽ có hai hai đường link tải một đường link là tải cho điện thoại android một đường link tải cho điện thoại ios của iphone cũng như là anh em chơi trên web và trên máy tính nhá đấy lại ăn tiếp cho anh em bên trắng này kiếm tiền dễ dàng không anh em hai ván là đã kiếm cho anh em là bốn trăm năm, à, chín 450 uh, 950 000 đúng không đó ok quay trở lại với game này thì mình sẽ tăng tiền chơi lên đi đó, tầm 100 000 thôi anh em ạ mỗi ván chơi trăm nghìn cho nó cho nó đã ok nhấn hơi lâu giá nhập được thì hai chào máy nhá rồi quay trở lại với trò này này đấy cộng luôn 672 nghìn anh em thấy chưa big win luôn ok như ván này thì mình vẫn tin là cầu một một nên nó sẽ đánh bên đen nhá vừa xong thắng luôn vẫn tiếp tục đánh năm đi thôi anh em nhớ là kỷ luật nhá đấy chơi phải có kỷ luật kỷ luật là sức mạnh mà chứ đừng kiểu như là hứng lên mình đánh như thế nào cũng được nhá nếu mà như kiểu như thế thì em sẽ rất dễ này là rất dễ là là khó thắng đấy và rất dễ bị ờ, ra đảo ra đảo và ra đảo sẽ cực kỳ xa luôn và cực kỳ sẽ lâu về về bờ nhá mình chơi rất nhiều game chơi rất nhiều tiền rồi nên mình thừa hiểu rồi mà đó nên bây giờ anh em xem video của mình anh em nhớ như thế nhá đấy em sẽ đỡ được bao nhiêu tiền đấy ok cho anh em rồi cùng xem về gì anh em nhé đó lại ăn tiếp anh em ơi ba bàn thắng liên tiếp luôn anh em nhá đấy chắc hôm nay mình cũng may mắn thật chứ thực tế thì uh, mình chia thật không ai dám đảm bảo 100 trăm là bao giờ mình cũng thắng này chẳng ai bao giờ dám đảm bảo 100 trăm như thế vì thực tế game sinh ra là để ăn tiền chúng ta mà em hình dung ạ ok mình sẽ ra đây mình uh, tăng tiền chơi lên tiếp này tầm 120 nghìn đi đó lại quay trở lại game này nếu mà ván này mình chơi á thực tế ván này mình cũng không chắc thắng lắm nếu mình chơi thì mình sẽ đánh bệt tiếp nhá nó sẽ đánh bên đen nhưng mình không chắc nên mình sẽ tạm dừng chơi vì uh, chơi để thật với anh em ấy là anh em hình dung ấy là game có mắt chúng ta ván nào phải đánh luôn đấy ván nào nếu mà chúng ta cảm giác là 50 50 hoặc là khó thắng thì chúng ta sẽ tạm dừng chơi giống như ván này của mình ok chưa rồi ván tiếp theo mình chơi anh em hình dung ạ đó nếu mình đánh ván này mình sẽ đánh bên đen rồi lát nữa thì mình sẽ chờ kết quả anh em nhá Thôi 8 này, 7 này, 6 này, 5 này Cố gắng ăn cho anh em tầm 2 đến 3 m Rồi à, anh em nhớ tham gia vào nhóm Telegram nhé Nhóm Telegram mình để dưới phần mô tả nội dung của video này Quyên comment đầu tiên được ghim ở phần này nhá Đấy như ván này mình đánh bên đen cũng vẫn lại thắng luôn Nhưng mình không chắc chắn Đấy em du ạ Ok ván này ván tiếp theo bây giờ mình sẽ đánh này Và ba ván trước mình đều thắng luôn Thì ván tiếp theo mình vẫn đánh 5 lít Nếu mình thua cơ mình thua mình chưa thắng lại thì mình sẽ cấp thép cấp đôi lên 5 lít đúng không thì mình sẽ cấp thép cấp đôi lên tầm 1m 1m cộng với phí nữa tầm 1m1 hoặc 1m2 ok chưa à, vừa xong là bên đen này. cầu đang là 1M2, 1 112 2 thì mình tin nó sẽ về trắng đi làm đi này ok chưa anh em đó cứ đánh chiến lược chiến thuật đó cho mình kiểu gì cũng sẽ dễ thắng có thua anh em nhá mình đã chơi rất nhiều test thử nghiệm rất nhiều rồi rồi quay trở lại anh em nhớ tham gia vào nhóm Telegram mình để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần mình nhá. Anh em tham gia vào nhóm để anh em có thể là à, được mình à, kéo miễn phí này dù vốn nhỏ hay vốn lớn và mình sẽ đều có những chương trình là tặng cốt thôi. Tặng cốt hoặc là chương trình ưu đãi khuyến mãi gì mình đều chia sẻ thông báo cho nhóm Telegram đó nhá. Ok, 8 này, 765 này. Và ngoài ra nhá, 68 cái bài đều có những chương trình ưu đãi khi người ta nạp lần đầu mỗi ngày là lặp 500 nghìn hoặc 1 triệu hoặc 2 triệu đó hoặc là 3 4 triệu anh em là càng nhiều thì sẽ càng nhận được ờ, ưu đại khuyến mãi càng lớn nhá đó ăn luôn cho em 475 này thắng luôn cả bốn ván đầu tiên đúng không đấy chưa thua ván nào luôn đấy anh em cứ đánh như thế chiến lược chiến thuật đó cho mình kiểu gì em sẽ dễ thắng đúng không mình nhắc lại một lần nữa nhá chơi phải có kỷ luật chơi chơi phải có kỷ luật kỷ luật là sức mạnh mà ok mình sẽ chơi lốt thêm một vài mà nữa đây à, cầu xem nào một ván này mình sẽ đánh tiếp tục trắng này vẫn làm đi thôi cứ đánh như thế cứ đánh thế cho mình nhá và ngoài ra anh em nhé có thể là chia sẻ đường link tải game giống như đường link mình để dưới phần mô tả ấy. sẽ có hai đường link tải game đấy thì em sẽ chia sẻ link cho bạn bè người thân bạn bè người thân của anh anh em lại chia sẻ cho người khác người khác lại chia sẻ cho người khác nữa người khác nữa lại chia sẻ cho người khác tiếp theo nữa thì uh, anh em sẽ nhận được tất cả những hoa hồng của tất cả những người đó nhé đó vì bên bên game bài này là không giới hạn tầng đêm luôn và hoa hồng lên tới là 30 phần trăm tức là mình mình đánh giá ấy. đây là hoa hồng cao nhất trong các ờ, cái bài luôn nhỉ vì mình chơi rất nhiều cái bài rồi có những cái bài là cao nhất tầm 10 15 phần trăm thôi bình thường là toàn 10 phần trăm thôi cao nhất là 15 phần trăm nhưng cái bài lên tới những ờ, hoa hồng cái bài này lên tới là 30 phần trăm tức là gấp đôi gấp 3 lần so bình thường anh em nhé đó lên chính vì thế anh em chơi game này vừa được nhiều chương trình ưu đãi khi chúng ta nạp tiền này nạp tiền là đầu mỗi ngày luôn tức là hôm nay làm hôm nay anh em làm anh em nhận thưởng ngày mai anh em làm lại nhận thưởng tiếp luôn đó lại ăn tiếp anh em ơi đấy thắng liên tiếp đúng không đấy chưa thua bán nào luôn Ok, mình sẽ chơi nốt thêm ván cuối đó, và anh em nhớ đăng ký kênh youtube cũng như bật nút chuông thông báo nữa để nhận những video mới nhất và những tút mẹo thủ thuật để mình có thể là chia sẻ cho anh em nhé anh em uh, bật nút chuông thông báo cũng như đăng ký kênh thì em sẽ nhận được video mới nhất xem luôn áp dụng luôn thì chúng ta có thể kiếm tiền luôn nhé ok ván cuối này thì mình sẽ đánh một mờ đây chứ bình thường là mình sẽ đánh 5 ờ, lít thôi em nhé mình tin là cầu nó sẽ về là đang cầu đang là 122 đúng không nó sẽ về 221 đây em ạ ok rồi nhớ nhá đăng ký kênh youtube bật nút chuông báo để nhận những mẹo thủ thuật mới nhất để em anh em áp dụng vì mẹo thủ thuật nó chỉ có trong thời gian ngắn thôi nó sẽ rất nhanh dễ bị phích ok mình sẽ chưa đốt thêm báo này nhá rồi 13 giây này 12 giây này mình sẽ ra xem ờ, chú này xem ra rồi vẫn đang quay bình thường anh em ạ quay trở lại này 6 5 này 4 này 3 này 2 rồi BQ này, ui nhận 738 nghìn luôn anh em ạ. Ngon chưa? Ngon luôn. Cộng 1 triệu 950 này, tôi ăn cho anh em là 950 nghìn luôn. Đấy kiếm tiền cực kỳ dễ luôn anh em. Ok. Rồi, video cũng đến đây cũng đã dài rồi. Hẹn lại các em trong video tiếp theo của mình trên kênh nha. Bye bye. Xin chào.